Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đi sơ lược về những trận mà mình nhận định trước đó cho tất cả anh em và mình phân tích về cách mà anh em đang chơi bên ngoài uh, có lợi hay không. Thì mình có nhận định cho tất cả anh em là hai ba trận anh em, ba trận dòng loại World Cup rồi nha. Đó là trận Ý và Anh, Bồ Đào Nha và Liechtenstein và trận Slovakia và Luxembourg nha anh em. Và thêm mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam nữa. Thì à, trận này là đá trên sân nhà của um, Qatar nha anh em, đá cúp Doha thì um, trận này đang rất là hấp dẫn uh, Việt Nam đang dần lấy lợi phong độ thì anh em nếu mà muốn xem được uh, trận trực tiếp trận này thì anh em cứ vào kênh bình luận viên hút lúa mình mình sẽ có trực tiếp trận đấu cho tất cả anh em xem thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận à, dòng loại của Aero nha.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 rất là nặng và anh em còn bị không có thể lựa kèo được nữa thì đó bây giờ mình mới khuyên tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể đăng ký trang anh em chơi nó thoải mái và anh em có thể tự chọn kèo nè anh em có thể xả kèo và anh em có thể vô rung góc hay là anh em chờ kèo tuột anh em vào cũng được chứ không cần anh em phải đánh trước trận đấu một tiếng đến hai tiếng đồng hồ đâu nha thì cũng sắp tới dòng loại Euro rồi anh em thì um, dòng loại Euro xong thì nó cũng sẽ quay trở lại C1 hoặc C2 nữa thì um, nếu mà anh em nào muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình nha anh em hoặc là cái Telegram thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Pháp và Hà Lan nha anh em thì um, áo quần áo quần của World Cup ờ, đấu với Hà Lan nha anh em thì cái bảng đấu này là cái bảng um, bữa mình có thông báo các bạn cho tất cả anh em rồi thì uh, đây bảng đấu này gồm có Pháp và um, Ghi ờ, Tăng với uh, RC và Ireland và Hà Lan nha anh em thì cái bảng đấu này được đánh giá Hà Lan và thằng Pháp đang đánh giá được cao nhất trong cái bảng đấu này thì mình tiến vào phần thành tích trong những trận gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Pháp trước nha bên phía Pháp trong uh, chuỗi trận gần nhất là ở trên ờ, đấu trường đấu trường World Cup nha anh em thì ờ, Pháp chỉ để thua đúng hai trận đó là Pháp đủ điểm để ờ, để thua trước Tuchina với cái tỷ số là 1-0 trên trên cái lượt cuối của vòng bảng World Cup nha anh em và cái trận thua nữa là cái trận chung kết trận chung kết gặp Argentina thì cái trận này Pháp đã để thua với cái tỷ số là 3 đều vô tới chấm lăn lùi Pháp để thua nha anh em còn cái thành tích gần nhất của thằng Hà Lan trong cái chấm à, World Cup vừa rồi thì anh em cũng thấy thằng Hà Lan cũng có cái phong độ rất tốt qua Ecuador nè còn cái chuỗi thằng Hà Lan thắng Mỹ nè anh em à, thắng Qatar nè thắng Senegal nè chỉ để thua đúng thằng Argentina thì Argentina là đương kim vô địch rồi thì à, trong khi đó Pháp và Hà Lan để thua thì cũng không có vấn đề gì để nói anh em. Còn trước đó nữa, trước đó thì anh em thấy bên phía Hà Lan có một cái phong độ rất tốt trong 10 trận gần nhất thì Hà Lan chỉ để thua một trận trước Argentina thôi. Trong khi đó Hà Lan bị thay đỏ bị thẻ đỏ và vào tới lăng lu hiệp phụ à, thì thằng Hà Lan mới bị thua nha anh em còn trước đó thì Hà Lan đang có một cái chuỗi phong độ là hầu như là bất bại anh em trong khi đó 7 trận thắng và hai trận hòa hòa trước Ba Lan nữa nè thì Hà Lan giống như có cái phong chuỗi phong độ là bất bại vậy. còn trong khi đó thì trong 10 trận gần nhất thì thằng Pháp chỉ thắng được đúng 6 trận và để thua tới 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Pháp không được tốt. Giống như thằng Hà Lan nha, thằng Hà Lan thì chỉ thua đúng một trận và để hòa hai trận chứ chưa để thua tới liền 4 trận thì còn trong cái lịch sử đối đầu lịch sử đối đầu thì anh em thấy cái trận gần nhất trên à, năm 2018 thì cái trận đó giao hữu trước khi mà vào à, World Cup năm đó năm 2018 anh em thì Hà Lan đã ăn Pháp với cái tỷ số là 2-1. Trong trước đó, trước đó trên sân nhà của Pháp thì Pháp ăn với Hà Lan với tỷ số là 2-1. Còn trước đó nữa, trước đó nữa thì à, Pháp nó ăn Hà Lan tới cái tỷ số là 4-0 do Hà Lan bị thẻ đỏ. Thì nay Hà Lan có một chuỗi cầu thủ đang rất là mạnh trên ngoại hạng Anh với um, La Liga rồi nha anh em. Giống như uh, uh, Memphis Depay nè anh em hoặc là Gabo thì hai cầu thủ này đang rất là mạnh trên đấu trường ngoại hạng Anh với La Liga rồi nha anh em.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 Đây, cái trận đó thì xa quá nó cái trang này nó không cập nhật cái kèo trận đó cho tất cả anh em nhưng mà trận đó trên sân nhà của Hà Lan thì Hà Lan ăn với cái tỷ số là 2 không thì anh em thấy hiệp 1 Hà Lan ăn với tỷ số 1 không và hiệp 2 ăn với cái tỷ số là à, thêm một bàn nữa là 2 không nha anh em thì lúc đó anh em thấy cái đội hình của thằng Hà Lan đưa ra Ryan B và Memphis Depay nè anh em trong khi đó Frenkie De Jong thì uh, Van Dijk thì Hà Lan đang có một cái um, cái phong độ của cầu thủ cầu thủ phong độ đang rất là tốt nha anh em giống như Memphis Depay nè Frenkie De Jong nè Van Dijk nè rồi có thêm Gabo Gabo này đang có cái phong độ cực kỳ tốt trên uh, trên đội hình của Liverpool nha anh em thì đó à, mình sẽ tiến vào phần góc trận đó sẽ bao nhiêu quả góc cho anh em trận có tới 10 quả góc thì cái trận này mà tỷ lệ kèo góc nhà cái đưa ra trong cái trận này á, thì à, Hà Lan Pháp chấp 1.5 mà tài xỉu thì 9.5 thì anh em thấy cái trận đó thằng Hà Lan nó gác góc tới 8 trái thì tại sao cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã tài góc và thêm cái mã thằng Hà Lan được chấp góc cho mình tại vì anh em thấy đây cái đội hình lúc trước của Hà Lan đá là hai cái cái hai cánh là rất là mạnh nha anh em tiếng về tiếng thủ hai cánh rất là mạnh còn bên phía um, pháp chỉ đá tiếng giữa thì nhiều ít có khi mà tấn công biên bởi vậy nó có ít góc thì bởi vậy mình mới cho anh em là thằng hà lan được chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong cái trận này luôn còn thẻ vàng thẻ vàng thì anh em cũng có thể nằm cái mã tài thẻ tầm 4 bốn thẻ được nha anh em thì trận này nó năm thẻ vàng trận vừa rồi năm thẻ vàng thì anh em có thể nằm cái mã tài thẻ cũng ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em đây là phần chốt kèo thì cả trận anh em cứ nằm thằng Pháp chấp 0,5 cho mình tài thì um, anh em hiệp 1 á, thì anh em nằm vào cái mã tài 0,75 cho mình nha tài hiện tại giờ nó là còn đang là một nhưng mà anh em chờ ra sân trong vòng 5 phút tài sẽ tụt xuống 0,75 thì anh em vào hiệp 1 anh em vào tài 0,75 nè còn góc góc thì tài xỉu chính thì anh em cứ vào cái mã tài góc cho mình tài góc còn trên dưới góc nằm góc Hà Lan thì tới giờ có đội hình chính thức mình sẽ cập nhật góc ờ, đó sau cho anh em nữa còn hiệp 1 góc thì anh em cứ vào cái mã tài 4.5 cho mình nha thì tại sao cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã tài góc thì anh em thấy trong cái lịch sử trận rồi thì 8 quả góc đã nghiêng về bên phía Hà Lan rồi anh em thấy Hà Lan đá cánh rất là hay chuyền hai bên cánh rất là hay bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm tài góc và nằm giữa Hà Hà Lan được chấp góc thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì bởi vậy anh em chờ có cái đội hình chính thức mình sẽ cập nhật cái kèo lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có thể chơi được cái mã kèo mà anh em kiếm lợi nhuận tốt nhất nha còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái cái Zalo của mình là 0937072613 thì anh em thấy cái cái Zalo của mình nó hiện lên cái chữ là kèo bóng VIP thì mình mới vừa đổi tên Zalo lại cho không thể nước tốt thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái Zalo đó cho mình thì mình sẽ có người luôn trực à, máy để à, hỗ trợ tất cả anh em để anh em có một cái cách đăng ký và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được nhiều mã kèo thì hiện tại nhóm của mình nhận định kèo bởi kèo trực tiếp 24 trên 24 cho tất cả anh em để anh em có kèo chơi để anh em gỡ nha thì còn cái tele thì anh em cứ nhập vào cái chữ kèo bóng hai lúa anh em nhớ a cộng kèo bóng hai lúa thì anh em sẽ hiện lên cái logo giống như trên cái màn hình của mình đây là cái logo này nha anh em cái logo này thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua đó mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào cách đăng ký trang để và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận giữa Pháp và Hà Lan nha anh em thì anh em nào muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình còn anh em nào đang xem được video này thấy hay để lại cho mình bình luận và một ờ, lượt đăng ký kênh thì anh em có thể ờ, bình luận ờ, dự đoán cái trận đấu này là tỷ số là bao nhiêu thì anh em nào mà dự đoán trúng thì mình sẽ lọc cho anh em đó 500k luôn nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau mà mình